Bye. và mọi người thì rất là hoan hỉ rất là vui hôm nay thì Doan tiếp tục chia sẻ mọi người về cái à, phong tục à, đón dâu của người đồng bào Thái Trắng ở trên à, Tây Bắc cho mọi người cùng theo dõi nhá và cũng là buổi lễ chính nước dâu về nữa cơ có gì uh, tục nào mình sẽ ghi hình lại trong theo dõi à, hiện tại thì à, bên phía đoàn à, trai đã đưa râu về rồi người ạ và trong quá trình đưa râu thì à, bên phái đoàn nhà gái cũng cử à, các à, ba anh chị ở bên nhà gái nữa là rất là đông luôn mọi người nhé đi các cô à, gái thái mà áo cỏm chính chưa sau này thì cô dâu chú rể cũng như là tất cả mọi người sẽ làm cái thủ tục nhá liên hoan đón tiếp toàn thể kỳ đại biểu khách quý nô nức trở về đây để cùng tham dự bữa tiệc chiều liên hoan chúc mừng cho chú rể ngân nam sánh duyên cùng cô dâu cẩm ly vì đây con lời chúc thật là tốt đẹp nhất dành chúc cho gia đình nhà ông bà sau khi mà bên phái đoàn ờ, nhà trai và gái là anh em đã giới thiệu tất cả cô dì chú bác cũng như là họ hàng anh em nội ngoại lên để phát biểu cũng như là mẹ cô dâu để chú rể lên để tặng quà trao nhẫn cưới hai vợ chồng quý cũng như là toàn thể anh chị em cô dì chú bác những bạn bè của cô giáo chú rể và họ hàng thân hữu gần xa thì đã về à, với à, tiệc cưới để tiếp tục mình sẽ thưởng thức những cái à, ẩm thực của người đồng bào dân tộc thái những chén ly rượu hơn vâng, tốt chúc mừng cho cô giáo chú rể hôm nay rất là may mắn khi mình là đồng đội cạnh cô gái thái và áo cỏ áo đỏ chứng tỏ là chưa có người yêu xanh là giới thiệu cho mọi người luôn cái này là măng cầu nhá măng cầu là chính tay của cô gái thái này đi lấy này đây là ờ, có cái món nhà tôm chiên này bò này thịt trâu thịt bò này đầy đủ nhá gà này gà này là gà chạy trên đồi nhá hôm qua vừa chạy trên đồi đấy cái này là thanh cái này mà chấm với cái, cái chẩm chéo này toàn ngồi với gái thái xinh lắm đấy có cả gái dao mà ngồi với gái thái tao uống rượu thì thôi rồi có các kiểu đấy chúng ta đây là uống nhiều rất là vào ở trên đây bắc thì à, sẽ có đại diện bên nhà trai là những cái thái và áo cỏ này để đi chúc nhiều tất cả mâm đấy mâm là một chiếc tục vụ sau đó thì à, nếu như mọi người gặp bạn kia đấy Nguyễn Có gì ờ, cho các người đẹp đi Nhưng bình thường người, người kinh người ai nói là con gái là vừa là nông nhà hay sao nhỉ Mình sợ nhất nông nhà đấy để Bắt đầu đúng nhiều vào để thích ngủ nó nông nhà đấm nhưng mà sướng lắm Đỡ phải đi massage, massage Hiện tại thì ờ, cũng đã gần 12 ờ, giờ rồi mọi người ạ Thì ờ, mọi người cũng đã về dần dần rồi Nên là cái cuộc vui nào cũng đến lúc tàn thôi Đám cưới thì mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà một người cháu mình đã tìm được một cái nửa hạnh phúc nửa cuộc đời của mình để gắn kết trăm năm để gắn bó lâu dài đấy thì giang cũng ghi hình lại cho mọi người xem những cái khoảnh khắc những cái ờ, gì đẹp nhất của ngày hôm nay gửi tới mọi người trong buổi lễ thành hôn của nhà chú rể với cô dâu và ờ, khách hiện tại bây giờ mọi người cũng đang bắt đầu về dần một chút nữa thì có thể là mọi người sẽ có những cái ờ, màn giao duyên màn đối đáp rất là hay người Thái sau khi mà người ta uống rượu xong đấy ở đâu cũng vậy thôi mọi người nhất là trên sân La Giang đây đi nhiều thì Giang rất là hiểu